Có thể nói ở đây đó là nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và có đặc tính là trung hòa về điện. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, có đặc tính trung hòa về điện. Vô cùng nhỏ ở đây thì có nghĩa rằng ở đây chúng ta có thể hiểu nguyên tử là hạt nhỏ nhất ở trong vật chất và chúng ta không thể nhìn được bằng mắt thường. Được chưa nhỉ? Còn tính trung hòa về điện thì lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu cái tính chất này và đây cũng là một tính chất mà chúng ta có thể là quan sát để chúng ta có thể là ra được các cái bài tập cũng như là giải quyết các bài tập đó một cách nhanh gọn. Mô hình ở trên bảng của chúng ta cũng thấy ở đây, đây là mô hình của một nguyên tử, đúng không nhỉ? Mà chúng ta hay nhìn thấy ở tất cả các tài liệu ở trên Internet, hay là trong sách giáo khoa, hay thậm chí là các sách tham khảo. Chúng ta nhìn thấy ở đây, nguyên tử thì bao gồm một khu vực ở giữa, đúng không nhỉ? Một khu vực ở giữa trong khu vực ở giữa này chúng ta có thể nhìn rất rõ là nó bao gồm hai cái loại hạt. Một loại hạt được ký hiệu là màu vàng, một loại hạt ký hiệu là màu đỏ. Đúng không nhỉ? Đấy. Ngoài ra chúng ta có thể nhìn thấy ở xung quanh cái loại à, cái khu vực này thì có rất nhiều những cái vòng như thế này. Đúng không nhỉ? Thì chúng ta gọi đây là nguyên tử. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy đi thử xem chú thích xem là các cái loại hạt màu vàng, màu đỏ và màu xanh đấy là như thế nào các em nhé. Đấy. Thì proton này là các hạt màu vàng, các hạt màu vàng này người ta gọi là proton